Thợ bỏ về đột ngột, Duy Nguyễn hút hoảng sang quận 7 thăm Tho Dream cuối năm. 2020, một năm đầy sóng gió đối với Duy Nguyễn. Từ đại dịch Covid phải đóng cửa cơ sở kinh doanh theo chỉ thị 16 của chính phủ cho đến tai nạn giao thông hay thậm chí phải đối mặt với những khủng hoảng dường như không thể vượt qua. Nhưng rồi, những thời khắc cuối cùng của năm hàng cũng đến khi đội thi công công trình quận 7 bỏ về đột ngột mà anh không hề hay biết. ủa tụi nó đâu hết rồi em dạ bữa nay 28 tết về quê ăn tết hết rồi anh mà tụi bay làm vậy chết hả anh rồi mày để vậy mày bỏ trống nguyên một cái nhà tao đùng như vậy mày về quê rồi rồi đưa cái thằng si ke như mày coi nhà rồi có đảm bảo không hên xui hôm qua tao mới mà tao mới chuyển tiền thưởng cho mày rồi mà mày làm ăn vậy đó hả thì có mình em thì em mới lại sao mày không báo trước em có biết đâu Trong thời gian vừa qua, có thể thấy anh rất phấn khởi khi liên tục chia sẻ về những hạng mục được hoàn tất tại đây. Thậm chí, anh còn bị cho là ngông cuồng khi chia sẻ về dự án sang stream thiên đường với chi phí khủng nhất từ trước tới nay, chỉ có 102 khi lên hình. Nhưng quả thực, về việc thợ bỏ về đột ngột trong thời điểm trọng yếu thì tổn thất là không hề nhỏ khi hệ thống máy móc USA đã bắt đầu được anh cho tiến hành lắp đặt. Thor Gym quận 7 tại 102 Lý Phục Mang là công trình kết tinh của tất cả ba gym center và đây cũng là một trong những trung tâm hoành tráng nhất của gym chúa. Thế nên, việc anh thường xuyên quan tâm và có những chuyến vi hành đột xuất là điều không mấy bất ngờ. Thậm chí theo chia sẻ của anh, tại đây anh sẽ cho xây dựng hệ thống home gym 500 triệu, đắt và đặc biệt nhất Việt Nam. Kèm theo đó là trung tâm sự kiện, chuyên tổ chức các sự kiện đặc biệt dành cho công ty BBT và khởi động các dự án cuộc thi về gym cho cộng đồng những người yêu thể hình. Năm 2020 có lẽ đã quá nhiều khó khăn và thử thách đối với CEO BBT. Thật sự gặp phải trường hợp như thế này thì quả thực anh rất khó giữ được bình tĩnh. Và cũng có thể đây chỉ là một trong những mảnh trôn của Diêm Chúa khi đây là thời điểm cận Tết và cũng là thời điểm bùng dịch đang đến gần nên anh quyết định cho nghỉ. Nhưng dù sao, với một công trình lớn và tâm huyết của cuộc đời thì bất kỳ khoảnh khắc ngưng trệ nào cũng làm anh thấy lo lắng và suy nghĩ hãy cùng chờ siêu phẩm Thoi chuyên quận 7 của Duy Nguyễn hoàn thành để được chiêm ngưỡng cái có 102 của ngành chuyên Việt nó như thế nào. Hãy cùng chờ người đã cống hiến suốt gần 15 năm cho ngành thể hình Việt mang lại những giá trị gì cho tập luyện của người Việt Nam nhé.